chào toàn thể anh em nhé à, cái video này tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi mà để giúp cho anh em đi chơi tài xỉu Đấy, đi đánh tài xỉu thì nó có hiệu quả để cho anh em đi đánh được tài xỉu nó chuẩn xác nhất nhé Đấy, chuẩn xác và hiệu quả nhất Thế thì cái à, bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em giới thiệu nhanh review nhanh cho anh em cái bộ cái bộ à, đồ chơi tài xỉu này Đấy, thì nhìn qua thì anh em cũng đã biết Đấy, cái bộ đồ chơi này là bộ chơi gì Đấy thì cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ ờ, máy soi xuyên nắp tài xỉu bịp nhé máy soi xuyên nắp tài xỉu bịp thì cái ờ, bộ đồ chơi này nó gồm có những gì Đấy, nó gồm có uh, hai cái máy Đấy nhá hai cái máy hai cái máy này là hai cái máy soi và mà máy nhìn bộ ở trong đấy đây cái máy đen này là cái máy gọi để soi còn cái máy trắng này là để dùng dùng để nhìn màn hình ở trong đấy thì khi mà anh em đến sân chơi anh em chỉ cần đưa được cái nắp này vào thôi đấy anh em chỉ cần đưa được cái nắp này thì là cái nắp này nó là cái nắp một xị nhé nắp một xị bình thường đấy, bình thường rất là bình thường luôn đây thì tôi test cho anh em này đấy, test cho anh em thì à, tôi sẽ thử làm châm trước đi thử làm châm cho anh em cái nắp đấy nắp này là hoàn toàn không tang anh em nhé Đấy. nắp này hoàn toàn không tang tôi sẽ soi anh em này <clears throat> đây, đây. hoàn toàn không tang gì nhá anh em nhé đây. Đây. đó hoàn toàn không tang nhá Đấy. hoàn toàn không tang này. đấy thì à, đến sân chơi thì anh em chỉ cần đưa được cái nắp này vào thôi anh em đưa được cái nắp này vào và anh em à, sử dụng cái máy soi xuyên này anh em nhìn thấy những cái bộ hột ở trong nó cực kỳ rõ nét nhé rõ nét và chuẩn xác thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em Đây. lấy cái bộ hột chợ đi đó bộ hột chợ nhá soi luôn cho anh em không phải là đồ công chuyện này đấy. Ui, cái đèn này sáng quá đấy đèn này sáng quá trời luôn nước này nó dịu hơn tí đó ok đấy thì giờ bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này đấy thì cái à, bộ đồ chơi này cái cách chơi của nó như nào thì cách chơi của nó thì là anh em đến sân chơi thì anh em đưa được cái nắp này vào này đưa được cái nắp này vào đấy, anh em uh, lắc cũng được đấy, hoặc là anh em để cho người ta uh, lắc cái bộ tài xỉu đấy, thì là anh em ở ngoài anh em sẽ cầm cái máy soi này đấy, cầm cái máy soi này và cái cầm máy nhìn này để cho anh em uh, nhìn thấy được cái bộ hột ở trong nó rõ nhất và nó tỷ lệ của nó, nó chuẩn nhất cho anh em để có thể là anh em soi anh em đánh được cả xỉu trục nữa nhé vậy thì tôi sẽ đây tôi sẽ sau cho anh em này. đây anh em thấy rõ không em thấy rõ không để đèn nó chắc là nó cũng hơi chói à, lục nhị lục nhị lục nhị ngũ này đúng không anh em cực kỳ rõ nhá lục này Đấy, ngũ này ngũ này lục nhị ngũ nha tài đó đúng không anh em rất là hiệu quả cho anh em luôn đấy soi ở trên soi ở trên luôn nhé trên luôn đấy anh em thấy chưa đây là soi ở trên nhá đấy. Đấy, ngũ này Đấy, ngũ tam lục ngũ tam lục lại 14 nước tài Đấy. lục lục ngũ lục ngũ tứ này năm sáu rất là hiệu quả cho anh em luôn nhé Đấy, soi tôi sẽ soi nghiêng nha anh em soi ngang này. Đấy. soi ngang này thì là anh em phải à, biết được những mặt của bộ hột thì anh em sẽ đoán được Đấy thì cái này là mặt à, nhất ngũ nhất ngũ tứ nhất ngũ tứ thì dạ, đánh này đánh xỉu đó anh em thấy chuẩn xác không quá chuẩn xác luôn cho anh em đấy mà cái cái, cái, cái độ hiệu quả của nó đấy, hiệu quả của nó thì cực kỳ chuẩn xác cho anh em đấy thì à, anh em đến sân chơi thì anh em chỉ cần là anh em à, đẩy cái nút này xuống đấy, vừa rồi tôi đẩy xuống thì bây giờ tôi sẽ đẩy lên để tắt máy đấy thì là anh em đến sân chơi là anh em chỉ việc là anh em cầm cái máy này đấy, cái máy này có thể là anh em nghe gọi bình thường nhá đấy nghe gọi bình thường đây tôi bật máy lên cho anh em đấy anh em vẫn dùng sim anh em lắp vào anh em nghe gọi bình thường luôn đấy lắp sim này đấy thì à, cái máy máy máy nhìn à, màn hình này thì nó có khoảng cách xa cho anh em là tới 5 mét liền anh em nhé đấy thì ờ, đến sân chơi thì anh em chỉ cần đưa đúng một cái nắp này vào thôi Đấy, anh em chỉ cần đưa được cái nắp tài xỉu này vào thì anh em sử dụng cái máy soi xuyên nắp tài xỉu thì anh em uh, chơi tài xỉu bịp hay anh em đi đánh tài xỉu bịp nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em đây là cái cách bịp tài xỉu mà hiệu quả nhất 2020 này cho anh em để cho anh em đi ờ, chơi tài xỉu anh em không có bị thua nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em